Chào mừng các bạn đã đến với khóa học Angular Router Ở bài 1 chúng ta sẽ học về định nghĩa router Để học bài này thì tôi sẽ tạo mới một project có tên là QLKS quản lý khách sạn Tôi sẽ có ng new QLKS no no no chúng ta sẽ tự cài đặt routing thực hiện CSS Enter chúng ta sẽ đợi một lúc và máy đã build xong cho chúng ta bộ rách chúng ta đã CD vào bộ rách để tiếp tục lập trình và tôi sẽ tạo mới hai component đấy là danh sách phòng và danh sách khách hàng là generate component danh sách phòng Enter chúng ta sẽ tạo ra hai component rồi sẽ định nghĩa router của hai component đấy no no chúng ta không cần gì hết cứ để vô danh mặc định tiếp tục chúng ta sẽ tạo component à, khách hàng danh sách khách hàng ta sẽ đợi một ờ, lúc đã xong đã có hai con component bây giờ chúng ta sẽ mở ờ, folder của project chúng ta vừa tạo lên open folder chúng ta sẽ truy cập vào folder tôi đang là od project vlks quản lý khách sạn đây rồi select folder đợi một lúc và đã lát xong project của chúng ta chúng ta sẽ vào uh, hai component vừa tạo và thay đổi uh, à, HTML sẽ không uh, để mặc định thay vào đó là sẽ là danh sách uh, phòng và danh sách khách hàng của chúng ta tôi sẽ xóa bỏ cái uh, mặc định này đi xóa đi sau đấy thì tôi sẽ thêm thẻ H3 đóng thẻ H3 Rồi. Dạ. danh sách phòng rồi ở dưới ta sẽ ví dụ ờ, hai uh, phòng đi tôi sẽ dùng thẻ B phòng uh, ờ, 101 ở dưới sẽ là phòng uh, ờ, 102 của chúng ta xong giờ chúng ta sẽ vào thay đổi giao diện của danh sách khách hàng Đây, ta sẽ bỏ phần mặc định đi và tiếp tục làm như ờ, ở bên danh sách ờ, phòng ta sẽ để tiêu đề là danh sách khách hàng rồi bỏ cái vòng gọn thừa đi à, dưới là thẻ P tên ờ, khách hàng sẽ lấy là Đỗ Đức Đại đi Đờ đờ đờ à, Rồi thêm một tên khách hàng nữa Là gì đó Phạm Phương Phi Phạm Phương Phi Bờ bờ bờ phờ phờ phờ Rồi xong Chúng ta sẽ quay ra sang à, app HTML bỏ mặc định đi à, thay vào đó là dòng cốt của chúng ta tên app của chúng ta là quản lý khách sạn trong thẻ 21 ở dưới là tôi sẽ gọi hai component bằng thẻ app tên của component danh sách phong tiếp đến là thẻ app danh sách khách hàng đóng thẻ xóa component đi đóng thẻ hình như có cái gì không đúng ở đây ừ. sẽ để như thế này danh sách khách hàng khách hàng của chúng ta là gạch nối mà Tôi sẽ sửa lại thành gạch nối danh sách phòng để đóng cũng thế cũng là app gạch danh sách gạch danh gạch sách gạch phòng ở dưới cũng vậy app gạch danh gạch sách gạch khách gạch hàng nó sẽ chỉ vào tên folder của chúng ta chúng ta sẽ ghi để đúng tên folder thì à, mới chạy được chúng ta sẽ bật chạy project lên bằng câu lệnh ng chúng ta đợi một lúc để à, máy build và chạy trên à, logo hot của chúng ta đợi một chút sẽ rất nhanh thôi Đây, đang uh, build rồi đã xong uh, web của chúng ta ở trên uh, trang localhost cũng 4200 Đây, các bạn thấy là đã list ra danh sách vòng và danh sách khách hàng rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ à, khai báo ở trong app module.ts app module.ts Tôi sẽ à, import à, thư viện router vào để sử dụng import router router từ angular router import angular remote router module từ angular router chỗ này là gạch chéo sang phải router rồi ở dưới uh, cũng ở phần import ta sẽ định nghĩa router như sau router module for root ngọc tròn ngọc vuông các bạn phải có đúng lệnh thì router của chúng ta mới hoạt động tiếp đến là ngoặc nhọn bát chúng <clears throat> ta sẽ định nghĩa danh sách phòng khi người dùng gõ trên trình duyệt danh sách phòng thì hệ thống sẽ chỉ vào component danh sách phòng component của chúng ta tiếp đến là danh sách khách hàng đang sai sai đang báo lỗi đỏ đây tôi sẽ chỉnh về lại hình sách component của chúng ta là viết hoa chữ D ở đầu tôi sẽ sửa lại rồi cũng thế phải viết hoa như vậy là đã được rồi <coughs> Chúng ta sẽ test à, Ở đây chúng, ờ, tôi sẽ xóa phần à, này lại Và thêm vào đấy là router outlet Đây, phần kia đã mất Và tôi sẽ có trên duyệt Đường dẫn Đấy là danh Cách à, Cách ngang sách Ngang phòng Enter nó sẽ chọn vào component danh sách phòng của chúng ta danh sách khách sạn à, khách hàng à chúng ta đã bị lỗi rồi chúng ta chưa chọn vào component danh sách uh, khách hàng trong module ta sẽ sửa lại ở đây sẽ phải là danh sách khách hàng component đây tạp mình đã gợi ý enter thôi đây đây đã được rồi đã loát luôn phần tiếp theo thì à, ta sẽ tạo ra hai cái link để khi à, người dùng nhấn vào thì sẽ link sang à, danh sách phòng và danh sách ờ, khách hàng của chúng ta người dùng sẽ không gõ ở trên trình duyệt như vậy mà họ sẽ tương tác trực tiếp trên web của chúng ta vì thế chúng ta sẽ phải tạo ra hai đường dẫn để trỏ vào hai trang component chúng ta sẽ khai báo một thẻ A class là button chúng ta sẽ định nghĩa giao diện button ở bài tiếp theo và này chúng ta sẽ chỉ ờ, đặt class như vậy thôi router link chúng ta sẽ trỏ vào đường link ờ, danh sách phòng à, sẽ đặt tên là danh sách phòng viết uh, chữ tiếng Việt và sẽ copy cái này và đổi tên đổi router link danh sách khách hàng tên của của linh ta cũng đổi như vậy là đã được rồi chúng ta sẽ lên web kiểm tra lại đây đã có hai cái link nhấn vào danh sách phòng ra dạ danh sách phòng nhấn vào khách hàng ra dạ danh sách khách hàng nó 4.200 thì ra à, dạ như cũ như vậy là đã kết thúc bài 1 à, tôi sẽ để cái router link xuống dưới Ờ, áo led xuống dưới link ở lên trên hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại